Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Anh Hào và Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người về cách chơi cũng như cách quản lý vốn dành cho những người mới chơi Baccarat Thì có 3 cách hướng dẫn cho anh em Thì cách thứ nhất là quản lý vốn dành cho người chơi mới Cách thứ hai là điều chỉnh tâm lý cho người chơi Cách thứ ba là chọn nhà cái uy tín nhất Thì cách đầu tiên là cách quản lý vốn hiệu quả cho người chơi mới Thì không giống như một số trò chơi khác thì người chơi cần phải có số vốn cực lớn mới có thể tham gia được. Nhưng với Baccarat, anh em có thể tham gia với số vốn nhỏ và thu về được số lời lớn. Thì nếu anh em biết cách quản lý vốn và áp dụng các phương pháp soi cầu đặc biệt hiệu quả. Thì về cách soi cầu, mình có hướng dẫn cho anh em ở những video trước rồi. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em về cách quản lý vốn hiệu quả nhất để kiếm lời từ môn Baccarat này. Thì cách quản lý vốn anh em đánh ở tất cả các dàn cầu anh em nên biết anh em đánh dây dưa với nhà cái thì anh em không bao giờ ăn thì anh em nên đánh một cách dứt phát ví dụ như anh em đánh ăn tầm 3 đến 4 tay thì anh em nên ngưng và làm việc của mình để lúc khác anh em vào chơi nữa thì anh em đánh như thế anh em mới bảo toàn được vốn và lời của anh em hiệu quả nhất thì một ngày anh em chia ra tầm 2 đến 3 ca vào đánh thì là hiệu quả tốt nhất đối với anh em mới chơi và những anh em đã chơi qua baccarat rồi thì điều chỉnh tâm lý cho anh em khi chơi đa số anh em biết anh em vào chơi thì không nên để tâm lý mình bị thao túng anh em chơi ở những lúc tâm lý anh em thoải mái nhất thì anh em mới có thể đánh một cách hiệu quả nhất thì đa số anh em chơi những lúc tâm lý anh em đang bức xúc hoặc bực bội thì anh em đánh thăng và cắn ớt thì dẫn đến những pha anh em đánh tắt tay là điều không tránh khỏi thì mình khuyên anh em lúc nào tâm lý anh em ổn định nhất thì anh em hãy vào chơi như những lúc anh em đang say xỉn anh em vào chơi anh em đánh cây đầu anh em thua là lúc đó anh em bị giống như anh em cắn ngất anh em hăng lên là anh em cây sau anh em đánh ba hoặc đánh bốn thì anh, mình khuyên anh em nên hãy tránh những trường hợp đó ra kẻo bị anh em bị thua trắng trai cái đó là điều không ai tránh khỏi rồi thì đây là cái cách mình khuyên anh em điều chỉnh tâm lý anh em còn cách chọn nhà cái uy tín để chơi thì hiện nay có rất nhiều nhà cái cung cấp trò chơi baccarat trực tuyến thì với tất cả lời mời chào hấp dẫn thì anh em phải tỉnh táo để chọn đúng nhà cái uy tín thì cái tình trạng mà anh em đánh thắng nhưng không rút được vốn và lời thì anh em cũng biết rồi anh em cần đăng ký ở những trang uy tín nào mà anh em đánh rút được anh em đánh rất an toàn thì lúc anh em lựa những trang lúc anh em đăng ký họ sẽ xác nhận danh tính của anh em để bảo mật tài khoản của anh em thì đó là những trang uy tín anh em nên chơi anh em chơi ở những trang đó anh em rút vốn về giờ nào cũng được còn anh em chơi ở những trang ảo thì anh em đăng ký rất là dễ và anh em chơi thắng thì anh em không rút được anh em cần lưu ý những vấn đề mình vừa nêu ở trên để kiếm được nhà cái uy tín để chơi thì anh em không mắc cả vốn lẫn lời thì còn những anh em nào chưa biết thì hãy liên hệ với mình để được biết trang nào chơi uy tín nhất hiện nay thì Telegram của mình luôn sẵn sàng hỗ trợ anh em. Anh em còn ngần ngại gì nữa hãy liên hệ với mình ngay để được tư vấn sớm nhất. Thì anh em hãy qua fanpage của tôi để xem những clip mà tôi đánh thực tế ở những trang uy tín và rút vốn về như thế nào. Thì hôm nay tôi cũng đã chia sẻ xong cho anh em về cách quản lý vốn dành cho người chơi mới là cách chọn nhà cái uy tín nhất cho anh em rồi thì anh em còn phân vân gì nữa hãy nhấn nút đăng ký ngay và để nhận được video mới nhất thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau chúc anh em luôn mạnh khỏe và thành công nhất có thể